Quang Quân xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, thành lập vào tháng 12 năm 2020, Đạo tràng Phật tử Sa Sứ Chùa Ba Vàng là nơi kết nối những người con Phật đang sinh sống và làm việc tại hơn 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các thành viên trong đạo tràng đã sẻ chia, giúp đỡ nhau cùng tu học để chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau của bản thân và gia đình đối với mỗi Phật tử xa xứ, Sư Phụ đã từng chia sẻ, mỗi người ở một đất nước sẽ là một sứ giả của Như Lai để hoàng truyền Phật Pháp, truyền bá ánh sáng Phật Pháp, tiếp tục tâm nguyện của Sư Phụ đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ cho muôn người. Vâng, theo lời chỉ dạy của Sư Phụ, sau một thời gian hình thành và phát triển, các Phật tử đã cố gắng lan tỏa giá trị Phật Pháp khắp Nam Châu, giúp đỡ được nhiều người Việt đang sinh sống tại nước ngoài với mong muốn tiếp tục phát triển cũng như giúp các Phật tử thuận duyên hơn trong quá trình tu tập. Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2021, các Phật tử đã cầu thỉnh Sư Phụ cho phép thành lập 5 đạo tràng Phật tử xa xứ tại các khu vực trên thế giới. Trước sự thỉnh cầu của các Phật tử, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã từ bi hứa khả cho năm đạo tràng Phật tử xa xứ được thành lập và chính thức ra mắt. Chương trình được kết nối qua ứng dụng Zoom và phát trực tuyến trên các trang truyền thông của chùa. Giờ này đã đến thời gian bắt đầu chương trình. Xin mời quý Phật tử và các bạn cùng trang nghiêm thân tâm để cung đón Sư Phụ Quang Lâm. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Giờ này hàng Phật tử chúng con đã vân tập đầy đủ đạo tràng đã ổn định trang nghiêm, chúng con một lòng thành kính cung thỉnh trên Sư Phụ, cùng Chư Tôn Đức, Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện, tác lễ và chứng minh chương trình ngày hôm nay cho hàng Phật tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Thỉnh đại chúng đồng trang nghiêm chắp tay niệm hồng danh Phật để cung đón Sư Phụ. Thỉnh Ban Trung Cổ cử chuông trống bát nhã. Chúng con kính bạch chân sư phụ, kính thưa quý Phật tử, trong thời gian đạo tràng Phật tử xa xứ được thành lập, dưới sự chỉ dạy trên sư phụ và đại tăng chùa Ba Vàng, Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Quốc Vàng tập Tu Lục Hòa, đã luôn gắn bó, đồng hành và hướng dẫn các Phật tử xa xứ rất nhiều trong việc tu tập. Vì các Phật tử ở xa chùa, nên hôm nay cô chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ là người đại diện cho các khu vực để dân lời tác bệnh. Giờ này, chúng con xin kính mời Phật tử Phạm Thị Yến, đại diện cho các khu vực Phật tử xa xứ, dân lời tác bệnh xin thành lập đạo tràng lên sư phụ. Chúng con xin trân trọng kính mời. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni chúng con kính bạch chư sư phụ cùng chư tôn đức tăng đệ tử chúng con được cử làm đại diện cho các phật tử thuộc đạo tràng phật tử sư xứ chùa bắc hòa hôm nay có duyên sự xin được đầu thầy đảnh lễ dâng lời tiếp bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng duyên lành hội đủ ngày 12 tháng 11 năm canh tý nhóm phật tử xa xứ câu lạc bộ quốc vàng đã được sư phụ từ bi chứng minh cho thành lập đạo tràng tu tập với tên gọi đạo tràng phật tử xa xứ chùa ba vàng từ khi thành lập cho đến nay mặc dù có đặc thù các phật tử trong đạo tràng ở rất xa nhau. Nhưng nhờ trên có sự giáo dưỡng của sư phụ cùng chư tăng, dưới có sự sát tấn của câu lạc bộ quốc vàng, các Phật tử đã rất cố gắng sát tấn nhau tu học. Với thời gian rất ngắn, từ khi thành lập đạo tràng tới nay mới được 7 tháng mà đạo tràng đã phát triển địa bàn từ trên 10 quốc gia, nay đã lên tới trên 20 quốc gia và sự tu tập của các Phật tử trong đạo tràng đã có những kết quả rất lớn. Điều này được minh chứng bằng sự chuyển nghiệp của rất nhiều Phật tử và gia đình Phật tử như cách nghiệp bệnh tật khổ, hiếm muộn vô sinh, thất thoát tài sản, công việc bất ổn, gia đình bất hoài, con cái bất hiếu, bị đối xử không tốt ở nơi xứ người cũng từ sự chuyển nghiệp đó của các Phật tử mà đã tạo thêm niềm tin cho Phật tử và Phật Pháp và sự phát triển lớn mạnh của đạo tràng. Tính bạch trên sư phụ, nay đạo tràng Phật tử xa xứ trong câu lạc bộ quốc Vàng đã lớn mạnh, trải rộng trên khắp hơn 20 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới với tâm mong cầu Phật Pháp được lan rộng cứu khổ cho nhiều người hơn nữa. Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con cầu thỉnh chân sư phụ cùng chư tôn đức tăng chứng minh cho chúng con thành lập thêm bốn đạo tràng Phật tử xa xứ nữa, tức là có năm đạo tràng Phật tử xa xứ chùa bát Vàng. Hôm nay đầy đủ nhân duyên thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử, chúng con xin thỉnh cầu trên sư phụ hướng phải cho các Phật tử được thành lập đặt tên cho năm đạo tràng Phật tử xa xứ tại các khu vực khác nhau trên thế giới.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 khỏe an lành và tinh tiến tu học phật pháp và đoàn kết với nhau cùng nhau sách tấn nhau chúng như lời thỉnh cầu của ông chủ nhiệm công an quốc và đại diện cho đạo tràng Phật tử xa xứ xin thỉnh sư phụ và chư tăng hôm nay chứng minh cho các con thành lập thêm một đạo tràng nữa trước đây là một đạo tràng bây giờ thành lập thêm một đạo tràng nữa thành năm đạo tràng để cho các quý phật tử dễ có có thuận duyên connected và sư Bụt khi chia sẻ với đại chúng thế này các con biết rằng Phật pháp là vô cùng cao quý Phật pháp là cứu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 cùng nhau tu lục hòa tại câu lạc bộ quốc Hòa, thông qua sự chỉ dạy trên sư phụ để mang lại lợi ích hạnh phúc cho tự thân và gia đình, mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.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 Một lần nữa thay mặt cho các Phật tử xa xứ, chúng con xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất của chúng con tới trên Sư Phụ và chúng con cũng xin hứa nguyện sẽ luôn cùng nhau tinh tấn tu hành để không phụ công ơn của Sư Phụ. Xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Yến đã đại diện nói lên tâm thành của các Phật tử muốn kính dâng lên Sư Phụ. Xin mời cô cùng các Phật tử an tọa để tiếp tục chương trình. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, kính thưa quý Phật tử và các bạn ngày 12 tháng 11 năm canh tí, tức ngày 25 tháng 12 năm 2020, nhóm Phật tử xa xứ là người Việt đang sinh sống và làm việc ở hơn 10 quốc gia trên thế giới đã chính thức được thành lập với tên gọi Đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng. Chỉ sau 6 tháng, các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ dưới sự chỉ dạy của trên sư phụ, sự sách tấn của cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng hiện tại đạo tràng Phật tử xa xứ đã phát triển ở hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các Phật tử đã áp dụng tu tập và có nhiều sự chuyển hóa nhờ ánh sáng của Phật Pháp. Sau đây, chúng con xin kính thỉnh trên Sư Phụ cùng toàn thể đại chúng cùng theo dõi sự hình thành và phát triển của đạo tràng Phật tử xa xứ qua video sau đây. Mình đã sang Nhật từ năm 2019. Suốt 2 năm đầu, công việc, tài chính rất khó khăn. Việc xin gia hạn giấy tờ ở nước ngoài thực sự rất phức tạp và tốn nhiều công sức. Nhiều năm rồi tôi phải sống cùng bệnh tật, lại ở xa quê, nhiều lúc nhớ nhà chỉ muốn khóc. Và rồi, cánh cửa Phật Pháp đã mở ra với những người con xa xứ Tại đây, mọi người đã kết nối với nhau và tìm được hạnh phúc cho chính mình. Ngày 25 tháng 12 năm 2020, trước sự cầu thỉnh của Phật tử xa xứ đang sinh sống tại hơn 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Nhật, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Mỹ, Nga, sư phụ Thích Trúc Thế Minh đã chứng minh thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng, nơi tụ họp Phật Pháp của những người con Phật xa quê hương. Chỉ sau 6 tháng kể từ khi thành lập, đến thời điểm hiện tại, đạo tràng đã mở rộng phạm vi trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, dù tu tập từ xa nhưng các Phật tử đã giải quyết được vấn đề kinh tế, việc làm, chuyển hóa nghiệp bệnh, vấn đề giấy tờ định cư được giải quyết. Bên cạnh đó, các vấn đề khác trong gia đình ở nước ngoài và tại Việt Nam cũng được chuyển hóa. Tất cả điều đó đều nhờ ơn giáo dưỡng trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng sự hướng dẫn, sách tấn từ cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến. Tinh thần Phật tử xứ phù ta, một lòng đoàn kết tu tinh tấn, vượt mọi gian nan hướng ba vang. Phật tử Âu Mỹ khắp nơi nguyện theo sư phụ muôn đời vị lai Phật tử xa xứ Đức rèn tâm dưỡng đức vững trí bồ đề Phật tử xa xứ xây trong Hàn Quốc tinh tấn hòa hợp an vui Phật tử xa xứ Á Úc chăm tu học pháp tâm cầu giải thoát đạo tràng Phật tử xa xứ nơi chào đón người con Việt khắp năm châu Vâng, xin để chúng hãy dành một tràng pháo tay để cùng tùy hỷ và tán thán quá trình hình thành và phát triển của đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng. Chúng còn kính bạch trên sư phụ. Thì kính thưa quý Phật tử, qua video vừa rồi có thể thấy rằng mặc dù là đạo tràng rất mới ở xa chùa, nhưng từ khi thành lập, đạo tràng Phật tử xa xứ đã có rất nhiều bước tiến mới, mang lại giá trị lợi ích cao, kết Phật Pháp đến với nhiều người, nhiều quốc gia và đặc biệt nhờ có ánh sáng Phật Pháp mà nhiều cuộc đời như được sống lại. Để có được những điều đó, chính là nhờ ân đức từ nơi Sư Phụ, Đại Tăng chủ Ba Vàng và sự sách tấn của cô chủ nhiệm cô lạc bộ Quốc Vàng tập Tu Lục Hòa. Một lần nữa, thay mặt các Phật tử đạo tràng Phật tử xa xứ, chúng con xin tri ân Sư Phụ, xin cảm ơn Phật tử Phạm Thị Yến, xin chúc mừng tất cả các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, kính thưa quý Phật tử, chúng con xin kính mời đại diện của năm khu vực dâng lời vấn an Sư Phụ và đối trước Sư Phụ báo cáo sơ lược về tình hình hoạt động của khu vực mình. Chúng con kính mong trên Sư Phụ từ bi chứng minh cho các khu vực ạ. Đầu tiên, xin mời đại diện của đạo tràng Phật tử xa xứ khu vực Đức, Phật tử Chu Thị Nam Phương sẽ báo cáo về đạo tràng của mình.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 Giờ này con xin phép được chia sẻ màn hình để giới thiệu về khu vực của chúng con. À, con kính bạch trên sư phụ. Chúng con là Phật tử xa xứ Đức, những người con Phật sống cách xa quê hương Việt Nam hơn 9.000 km. Thế nhưng nhờ tâm nguyện độ sinh rộng lớn, mang ánh sáng Phật Pháp đến khắp thế gian của Sư Phụ mà chúng con mới có được duyên lành tu theo chánh Pháp. Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, Phật tử xa xứ Đức hiện nay sống ở rất nhiều bang và nhiều thành phố khác nhau trên nước Đức. Chúng con sống ở các bang Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen, Thüringen, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern và Hamburg. Và cụ thể là chúng con ở các thành phố Berlin, Bad Hersfeld, Rostock, München, Lübeck, Leipzig, Neubrandenburg, Hamburg, Würzburg, Düsseldorf, Aachen, Neuhaus am Rennweg, Werden, Gallenkirchen, Darmstadt, Wildeshausen, Lingen, Freiberg, Pinneberg và Erfurt. Và đây là hình ảnh các thành viên Phật tử xa xứ Đức chúng con ạ. Nương ân đức trên sư phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng và dưới sự sách tấn của cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, các Phật tử khu vực Đức sau khi tu tập đã được chuyển hóa các nghiệp khổ, bao gồm bệnh đau khớp, dị ứng, đau đầu, đau bụng, đầy bụng, tiểu buốt, kiệt sức và nghiệp bị cản trở giấy tờ chứng nhận bằng y tá không chuyển được, à, không chuyển đổi được công việc sau khi Phật tử tu tập 21 ngày thì Phật tử đã uh, ký được hợp đồng làm việc đúng như uh, đúng theo nguyện vọng. Phật tử khu vực Đức chúng con cũng có các nghiệp đang được chuyển như sau. Đó là nghiệp khó có con qua hiện tượng khó mang thai và dễ bị sảy thai, các bệnh đau cổ vai gáy, bệnh dị ứng phấn hoa ở Đức, nhồi máu não, nghiệp khó gia hạn giấy tờ cư trú ở Đức, con nghiện chơi điện tử, động thổ xây dựng và chặt cây, bị vong linh tác động, phục hồi sức khỏe sau khi mổ ung thư vú, phát triển kinh tế, đứt mạch máu não và liệt nửa người. Tất cả các nghiệp trên đều đang chuyển biến rất tích cực sau khi Phật tử tu tập và hồi hướng công đức. Sau tất cả, chúng con xin được thành kính tri ân công đức trên sư phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng. Chúng con đã từng đi nhiều nơi, học nhiều thầy, mông lung không điểm tựa. Nhưng ngày hôm nay, chúng con đã tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Là nơi sư phụ truyền trao chính pháp, dù bị đánh đuổi, chúng con cũng không bao giờ từ bỏ. Để đền đáp công ơn giáo dưỡng của sư phụ, chúng con nguyện tinh tấn tu học, hằng nuôi dưỡng ba tâm, cung kính, vâng lời, biết ơn, để dù chúng con có bị ngăn trở cả về không gian và thời gian, cách xa một châu lục, sống khác múi giờ, nhưng nhờ thực hành pháp chúng con sẽ mãi mãi được ở bên sư phụ nam mô phật sư thích ca mâu ni vâng xin chân thành cảm ơn phật tử chu thị nam phương đã đại diện báo cáo về sự phát triển của khu vực đức tiếp theo xin mời phật tử hoàng thị minh phương sẽ đại diện báo cáo về sự phát triển của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 Con đang là trưởng khu vực Âu Mỹ. Con xin phép được đại diện khu vực báo cáo lên sư phụ cùng chư tăng cùng toàn thể các quý đạo hữu ạ. Khu vực Âu Mỹ chúng con gồm những Phật tử đang học tập, làm việc và sinh sống trên hai châu lục, châu Âu và châu Mỹ, trong đó gồm có các quốc gia như Anh, Pháp, Bỉ, Séc, Phần Lan, Nga, Ukraine, Slovakia, đảo Ship, Canada và Mỹ. Các thành viên tại khu vực Âu Mỹ chúng con, dù mỗi người một nơi xa xôi với nhiều chứng duyên trong đời sống, về gia đình, về công việc, về học tập, về sức khỏe, tuổi tác nhưng chúng con luôn cố gắng chia sẻ với nhau yêu thương nhau sách tấn nhau tinh tấn tu tập trong pháp lục hòa và được nhờ được nương tựa tam bảo nhờ ân giáo dưỡng trên sư phụ cùng đại tăng và sự sách tấn hướng dẫn của cô chủ nhiệm câu lạc bộ cúc vàng tập tu lục hòa mà trong khu vực Âu Mỹ của chúng con đã có nhiều rất nhiều sự chuyển hóa tích cực trong đó các trường hợp đã được chuyển nghiệp đó là các trường hợp khó có con, bệnh Covid, bệnh tiêu hóa đường ruột, bệnh yếu thận, các vấn đề về tài sản, giấy tờ định cư, hạnh phúc gia đình. Còn các trường hợp đang chuyển nghiệp như bệnh con bị đau, bệnh về mắt, bệnh u dịch ở gối và các trường hợp cấp cứu đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục rất là tích cực trên đây là báo cáo tổng quát sơ lược của khu vực Âu Mỹ.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 Vâng, vừa rồi là phần báo cáo về sự phát triển của khu vực Âu Mỹ do Phật tử Hoàng Thị Minh Phương trình bày. Tiếp theo sẽ là sự trình bày về sự phát triển của khu vực Á Úc do Phật tử Vũ Kim Chi.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 chia sẻ với nhau trong cuộc sống xa quê hương nhưng tình người và tình đạo hữu vẫn luôn luôn gắn kết À, trên tinh thần đó mà đạo trà à, mà uh, các nhóm Phật tử ở uh, xa xứ khu vực Á Úc chúng con đã được gần nhau hơn, gần về khoảng cách địa lý, về thời gian để có thể uh, có thể cùng nhau trao đổi những lời sư phụ giảng. Tính đến thời điểm hiện tại, uh, nhóm Phật tử xa xứ khu vực Á Úc chúng con bao gồm các thành viên đến từ khu vực châu Úc và châu Á, uh, bao gồm các nước như uh, nước Úc, Dubai, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc với một lòng nương tựa uh, tam bảo nương tựa trên sư phụ cùng đại tăng chùa ba vàng sau một thời gian nỗ lực tu tập thì nhóm phật tử chúng con đã có nhiều trường hợp đã và đang chuyển nghiệp trên các vấn đề liên quan đến sức khỏe như là các nghiệp bệnh về à, thần trí về lao phổi lao não xương khớp uh, cao huyết áp và những vấn đề liên quan đến thất thoát tài sản, hạnh phúc gia đình như là gia đình bị ly tán, gia đình um, bị uh, bất hòa. Đặc biệt là uh, phần lớn các trường hợp chuyển nghiệp này thì đều là Phật tử tu tập để hồi hướng cho người thân ở trong gia đình mình ạ. À, qua những báo cáo sơ lược ở trên thì uh, chúng uh, con xin thay mặt cho toàn thể nhóm Phật tử xa xứ khu vực Á Úc xin được gửi lời cảm niệm ân đức trên sư phụ cùng đại tăng người đã thay thế tôn chuyển trao cho chúng con những dòng pháp nhũ người đã dành cho chúng con những bài học quý giá nhất và cho chúng con những thành tựu lớn nhất ở trong cuộc đời này Chúng con xin hứa với người sẽ luôn là những đóa hoa sen tươi thắm, dù phải sống xa quê hương, va chạm với những vụ trần của cuộc sống, nhưng chúng con sẽ luôn tỏa những mùi hương đức hạnh để bay ngược về bên thầy, để kính dâng lên sư phụ không phải là những gì cao sang của vật chất mà đó chính là à, những phẩm chất, những đức hạnh cao quý của người đệ tử Phật cần có. Chúng con một lần nữa xin cảm nghiệm ân đức trên sư phụ ạ. Xin chân thành cảm ơn Phật tử Vũ Kim Chi đã đại diện báo cáo về sự hình thành và phát triển của khu vực Á-Úc.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 Con tên là Vũ Thị Duyên, pháp danh Hạnh Bảo, là trưởng khu vực của khu vực Phật tử xa xứ Nhật Bản. Con xin phép báo cáo lên sư phụ ạ. Các thành viên trong khu vực Nhật Bản hiện có ở khắp các tỉnh thành trên đất nước Nhật Bản, trải dài từ Bắc tới Nam như Hokkaido, Aomori, Iwate, Fukushima, Yamagata, Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Ibaraki, Niigata, Aichi, Toyama, Yamanashi, Gifu. Mm, Osaka, Kyoto, Hyogo, Shiga, Yamaguchi, Shimane, Fukuoka, Kumamoto, Kagoshi. Dưới sự giáo dưỡng trên sư phụ cùng sự sách tấn của cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến qua quá trình tu tập, hiện khu vực Nhật Bản có rất nhiều trường hợp đã và đang chuyển nghiệp, nghiệp khác nhau như bệnh ngứa toàn thân, có trường hợp bệnh ngứa toàn thân mà đi ba bệnh viện không ra bệnh ừ, thì nay đã khỏi và không còn bị tái phát, một số trường hợp bị nhiễm Covid đều đã khỏi, một số trường hợp mà bị công công việc bị áp lực bắt bẻ, ờ, giờ công việc đã được thoải mái hơn và còn được tăng lương. Trường hợp sinh con hai lần trước thì rất khó đẻ nhưng nhờ tu tập thì sinh con lần này rất ờ, dễ đẻ, bé và mẹ đều khỏe mạnh Ờ, trường hợp con trai ở Việt Nam bị viêm tai giữa cũng đã khỏi, trường hợp sau khi hát bốn bài hát tri ân và hồi hướng công đức lục hòa đều khỏi bệnh ờ, đau mắt trái, trường hợp đi tiểu rát buốt hát bốn bài hát cũng đã khỏi ạ. Ờ, trường hợp đang chuyển nghiệp như tu ừ, cho bố nghiệp bệnh gút hơn một tháng nay chưa thấy bị tái phát lại. Trường hợp tu nghiệp hai vợ chồng bất hòa chuyển biến rất tốt và rất tích cực trường hợp tu nghiệp bị phi nhân làm hại cho mẹ, hiện tại mẹ đạo hữu không còn bị lên cơn nhiều như trước nữa. Trường hợp sau khi tu tập cho thai nhi thì đã đỡ ngén hơn. Trường hợp tu nghiệp rối loạn tuần hoàn máu lão cho mẹ thì đã đỡ hơn rất nhiều và chỉ còn uh, những cơn đau nhẹ và rất ít ạ. Uh, ngoài ra thì uh, tại khu vực đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản còn có rất nhiều trường hợp đã và đang chuyển nghiệp khác. Chúng con thật sự hạnh phúc khi được tu tập dưới sự giáo dưỡng trên sư phụ dù có tan lan vất vả, khó khăn nhưng chúng con nguyện theo sư phụ đến muôn đời vị lai.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 Con tên là Dương Thị Mến, thắp danh Hạnh Hoa, có khu vực Hàn Quốc. Được sự cắt cử của khu vực Hàn Quốc do trưởng đại do trưởng khu vực vận gia duyên, con xin đại diện báo cáo các thông tin cơ bản về khu vực của chúng con như sau. Kính bạch trên sư phụ, chúng con là Phật tử xa xứ khu vực Hàn Quốc. Phần lớn chúng con đang sinh sống, học tập và làm việc tập trung ở các thành phố như Incheon, Suwon, Pyeongtaek, Sejong, Jeonju, Gwangju, Daegu, Gyeongju, Kimhae và Busan. Chúng con đến Hàn Quốc với nhiều nhân duyên khác nhau, nhưng phần lớn là do cuộc sống mưu sinh nên phải xa gia đình, xa quê hương sang sinh sống tại xứ sở Kim Chi, lạnh giá và đầy bất định. Hàng ngày chúng con phải đối diện với nhiều cám dỗ của cuộc đời, xen vào đó là những lúc buồn tủ do nhiều việc bất như ý xảy ra làm chúng con cảm thấy nhớ nhà nhớ quê hương nhưng thật phước duyên cho chúng con khi được sư phụ thương tưởng từ bi hứa khả thành lập cho chúng con một môi trường tu tập hòa hợp đầy yêu thương ở khu vực Hàn Quốc để cho chúng con có chỗ nương tựa tinh thần hướng tâm về ngôi nhà lớn ba vàng thân thương và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống rèn tâm tích đức ngõ hầu một ngày được theo bước chân của sư phụ và đại tăng tầm cầu giải thoát kính bạch trên sư phụ nhờ sự lương tựa vững chắc lơi tam bảo và nhờ ân đức trên sư phụ cùng sự tách sách tấn của cô chủ nhiệm phạm thị yến tính đến nay khu vực chúng con đã có các thành viên tinh tấn tu tập và chuyển được các nghiệp bất hòa của người thân trong gia đình Chúng con biết rằng khu vực chúng con còn non trẻ và lại ở xa thầy, xa bạn, nhưng chúng con xin hứa trước sư phụ cùng toàn thể đại chúng sẽ luôn luôn tinh tấn tu học, sống với nhau trong hòa hợp để dần được an vui hạnh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 Vừa rồi là các báo cáo của năm khu vực. Có thể thấy chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nhưng các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ đã có nhiều bước tiến mới, nhiều phận sự ý nghĩa một lần nữa, xin để chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các Phật tử xa xứ của chúng ta.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 Và đặc biệt Sư Phụ cảm thấy được cái tấm lòng của các con hướng về Tam Bảo, hướng về chúng Tăng, có lòng tin rất là mãnh liệt. Sư Phụ nghĩ rằng chính các con ở xa quê hương, xa Tổ quốc, xa chùa, xa Sư Phụ và chúng Tăng, thì có khi cái lòng tin của các con lại mãnh liệt, mạnh mẽ. Và chính cái đó là sinh ra một cái công đức rất lớn, khiến cho các con tu tập có những cái sự chuyển hóa rất là tốt. Và các con biết rằng Phật Pháp là không có biên giới, không có ngăn cách. Các con ạ, à, vì trong tâm linh là không có ngăn cách không có rừng núi tường thành nào ngăn cách được tâm linh cả khi các con đã quy y tam bảo đặt lòng tin nơi tam bảo thì chắc chắn với tâm thành các con sẽ có cảm ứng cho nên sư phụ rất là tin à, các phật tử trong đạo tràng xa xứ khi mà tinh tấn tu tập thì chắc chắn sẽ đón nhận được nhiều cái sự nhiệm màu của phật pháp và các con qua báo cáo của năm trưởng khu vực, Sư Phụ thấy Sư Phụ rất hoan hỉ. Và đây là cái minh chứng thật. Cho nên Đức Phật á, là không có ngăn ngại. Các con biết ấy, Phật Pháp là vô biên, không ngăn ngại, và không có gì chướng ngại được khi mà tâm nối với tâm. Đấy, Sư Phụ vẫn nói, tâm là cảm thông tất cả. Cho nên ấy, quan trọng nhất là khi các con đầy đủ đức tin, vững lòng tin vào Tam Bảo, thì Sư Phụ tin chắc á, những cái chướng ngại, chướng nạn, cái, các cái ác nghiệp của chúng ta nó sẽ chuyển hóa. Đấy là sự thật. Thì Sư Phụ rất vui, à, chúc cho cái sự tu tập của các con ấy, càng ngày càng tinh tiến nhé để các đạo tràng Phật tử gia xứ chúng ta xứng đáng là những cái à, trụ cột ở à, nước ngoài hoàng truyền Phật Pháp. Dạ vâng, chúng con xin thành kính tri ân Sư Phụ vì những lời chỉ dạy rất ý nghĩa và thiết thực vừa rồi. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, kính thưa quý Phật tử, Sư Phụ đã từng chỉ dạy rằng Sư Phụ đặt tình thương rất lớn đối với các Phật tử xa xứ vì phải xa quê hương, đơn độc nơi xứ người. Chính vì vậy, đối với các Phật tử, nương tựa Tam Bảo là vững chắc nhất. Chỉ có Tam Bảo mới có thể chuyển hóa được những nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời của chúng sinh. Với tâm nương tựa Tam Bảo, vâng theo lời chỉ dạy trên Sư Phụ và Chư Tăng cùng sự hướng dẫn của cô Phạm Thị Yến, đạo tràng Phật tử xa xứ đã có rất nhiều Phật tử áp dụng thực hành Phật Pháp và được chuyển hóa các nghiệp khổ đau trong cuộc sống của mình. Sau đây chúng con xin kính thỉnh Sư Phụ cùng toàn thể đại chúng lắng nghe những chia sẻ về sự chuyển hóa của bản thân nhờ tu tập Phật Pháp của Phật tử. Đầu tiên, xin mời Phật tử Trương Phi Hùng hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản sẽ chia sẻ câu chuyện về nghiệp liên quan đến vấn đề công việc và tiền lương của mình.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 Con sang Nhật từ năm 2019 và con đang làm công việc xây dựng tại Nhật. Công việc hàng ngày của con là phụ công việc cho máy xúc thường xuyên làm phá rỡ công trình và đào móng công trình. Con xin ờ, kể lại câu chuyện chuyển nghiệp về công việc, tiền lương và các hiện tượng tâm linh của con. Thì, ờ, trước hết thì nhân duyên có biết đến Phật Pháp. Thì trước đây khi con còn ở Việt Nam thì bản thân con là một người con bất hiếu, thường xuyên có những cuộc ăn chơi, bia rượu, giao lưu với những thành phần bất hảo và có sử dụng các chất kích thích để ờ, cho gia đình rất là lo lắng. Và cứ thế đến tháng 10 năm 2020 thì thời gian đấy là con bị khủng hoảng do con ăn chơi bia rượu quá độ suốt ngày thâu đêm suốt sáng và cơ thể con đã bị suy nhiều. cộng thêm lúc đó con có gặp một số vong linh thông qua các hiện tượng như là con gặp trong mơ à, hay là thấy nghe một số hiện tượng bất thường ở trong nhà đỉnh điểm là vào một đêm lúc đấy là 2 giờ sáng thì con có tỉnh dậy thì con thấy có một bóng người đi qua cửa sổ thì con cũng biết là có sự không lành thì con cũng cố gắng là ngủ tiếp và ờ, sau đó con bị có bị bóng đè một lúc sau thì con có vùng dậy được thì con có làm nghiêng đi với tư tưởng là mình nằm nghiêng thì sẽ không đè được thì con vừa làm nghiêng xong thì có một bàn tay lạnh buốt chạm vào một bên hông của con thì lúc đấy là con lập tức là bị mê man thì ờ, lúc đấy con thấy có bốn người đứng ngoài cửa phòng của con thì có một người vào đè ngửa con ra và họ nói là họ con bị ở trên đất và họ đang ở tầng 1 và họ đến để bắt con đi thì sau đó là con có một cái cảm giác là thần thức của con lìa khỏi xác thần hồn của con lìa khỏi xác con cảm thấy rất là nhẹ nhàng và họ dẫn con đến một bãi đất trống ờ, con ở đấy là con thấy có một số người nữa cũng ở đấy thì sau đó là họ có đưa con về dẫn con về và nói rằng là không bắt con đi nữa và sẽ đến và hành hạ con từ từ thì ờ, sau cái sự việc đấy thì con lại càng bị khủng hoảng và stress hơn nữa thì con lại càng tìm đến bia rượu và cái sự kích thích bạn bè bố mẹ à, và vợ của con ở Việt Nam thì cũng rất là lo lắng và chạy hết các nơi hết cô lọ thầy kia để tìm các cách làm sao để cho con được ổn an tâm nhất nhưng mà thật sự những cái điều đấy chỉ làm cho con thêm lo lắng hơn thì à, sau đó thì có vợ con có đến làm ở một nhà may thì trong nhà may đó thì có một vài người là phật tử trong nhóm phật tử của câu lạc bộ quốc vàng thì họ có hướng dẫn cho vợ con là vào tu tập nghe pháp và sau đó là vợ con đã được uh, quy tam bảo và vợ con có gửi cho con các bài pháp của thầy và cô và nói là con nên nghe nhưng mà lúc đấy thì con đang là một người rất là ham dục và con nghĩ rằng tu học là một cái gì đấy là không thể khả thi với một người mà lúc nào cũng muốn mong muốn đầy đủ ngũ dục như con ờ, sau đó thì vợ con có nói rằng là nếu mà con không nghe pháp thì ờ, vợ con sẽ lên chùa làm công quả nửa tháng một tháng để hồi hướng cái công đức đấy cho con để con được biết đến Phật pháp thì con mới nghĩ rằng là con gái của con thì lúc đấy chỉ mới 2 tuổi thì ờ, vợ con mà lên chùa thì không ai chăm cho con con cả thì con mới tò mò không hiểu là tại sao Phật pháp là có điều gì mà khiến vợ con có những cái quyết định mạnh mẽ như vậy thì con mới tò mò con vào nghe một số bài pháp của thầy và thực sự con thấy rất là ngỡ ngàng đôi lúc con thấy những lời thầy giảng nó rất là là những thứ rất là bình thường đến thế mà bấy lâu nay bên cạnh con bên cạnh cuộc sống của con mà nó lại sâu sắc đến như vậy thì con lúc đấy là con mới điện về nhà và bảo vợ con là về chùa đăng ký cho con quy và con đã được quy từ xa sau khi con quy được một tháng thì tình cờ con lên kênh youtube của thầy thì con có gặp mà con có biết đến một đề xuất là sư phụ đã cho thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ và con đã lập tức tìm ờ, đến và đăng ký và con đã được mọi người hướng dẫn tham gia đạo tràng Phật tử xa xứ trước khi con biết đến Phật pháp thì công việc của con thì rất là vất vả ờ, con làm hầu như là con làm ngoài trời và công sức thì đồng lương thì không được như công sức mình bỏ ra một ngày con đi làm 13 đến 14 tiếng đi làm rất là sớm từ 5 giờ 5 rưỡi sáng kể cả mùa đông cũng như mùa hè nhưng mà con chỉ được 8 tiếng là tính tiền lương à, kể cả con có đi làm ngày nghỉ lễ hay là ngày nghỉ thì con cũng hầu như là không có tiền tăng ca lúc đấy tiền lương của con rất là bốc bênh lúc thấp lúc cao ừ, có tháng là 26 triệu và có những tháng lương con chỉ được đến 20 đến 22 triệu và chưa tính những chi phí sinh hoạt toán uống con còn hay bị những nhân viên ở trong bắt nạt trong công việc thì họ thường xuyên họ chèn ép có khi họ còn cô lập mình họ không giao tiếp gì cả cả trong công việc mình làm điều gì mà không theo ý họ thì họ luôn để ý bản thân mình từng chút từng chút một và gần như là chỉ đợi mình làm sai một chuyện gì đấy là họ có thể là họ đến họ mắng mình và họ lấy lý do đấy là tôi đang dạy bạn và có lần thì họ đã sử dụng bạo lực đối với con thì ờ, lúc đấy là do con chưa biết đến Phật pháp nên con đã có những cái phản ứng lại với người ta trước đây con còn ở Việt Nam thì bản thân con cũng luôn giao lưu với những người bạn không tốt những người bạn chơi để lợi dụng nhau hoặc là chơi bời đàn đúm rượu chè thì sang bên này thì với bản tính thích ăn chơi của con thì con cũng chỉ muốn kết bạn giao lưu với những người giống như con thôi nên cuộc sống khi ấy của con rất là bê tha con thường đổ tiền vào những cái cuộc vui chơi hôm nào con không đi chơi thì con ở nhà một mình thì con cũng mang rượu bia ra con uống thật sự là lúc đấy những mối quan hệ của con là không có mối quan hệ nào có được lợi ích thiết thực cho cuộc sống của con cả sau khi con tham gia đạo tràng thì ờ, các thời khóa trong ngày của con thì một ngày ngoài những lúc tùy duyên nghe pháp thì con dành khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi để chuẩn bị và tu học ngoài những thời khóa tu học trong chương trình mà trên câu lạc bộ đưa xuống thì con cũng hay tụng và nghe pháp những bài kinh như là kinh tam bảo kinh bát hạnh nhân giáp thì ờ, con thấy những bài kinh này rất thiết thực cho cuộc sống của chúng con ờ, sau một thời gian tu học thì con đã có một lòng tin con đã có lòng tin với tam bảo vào giáo pháp của phật vào chư tăng và cô chủ nhiệm pháp thị yến qua những lời chỉ dạy của sư phụ chư tăng và cô chủ nhiệm pháp thị yến thì trước đây con là một người không tin không tin nhiều về nhân quả con cứ chỉ hiểu rằng là nếu cứ sống ác chơi bời thì chưa chắc là mình đã bị đọa lạc thì giờ đây con đã có được lòng tin và nhân quả con đã biết quay lại nhìn lại bản thân con tập dứt bỏ các việc ác con thực tập không sát sinh dù là con vật lớn hay con vật nhỏ con không còn tỏ ra khinh người và con cũng tập bỏ đi cái tính kiêu căng kiêu mạn của mình các thói hư tật xấu thì con cũng bỏ hết và con không thường con không đến những nơi tụ tập chơi bời của con ngày xưa nữa và con cũng đã biết cúng dường hồi hướng cho các phong linh trên đất ở có hữu duyên nó tác động đến mình và đặc biệt đến ờ, con cũng đã biết đến chữ hiếu trước khi ờ, trước kia con còn ở nhà thì bố con công việc thì bố con thường là 12 giờ đêm mới về 4 giờ sáng bố con lại đi làm nhưng mà hầu như là giấc ngủ ngắn ngủ của bố con là không được ngon giấc vì còn phải lo xem con đang chơi ở đâu hay là phải lên xe đi tìm con trong đêm con biết bố mẹ con hôm nay cũng đang theo dõi chương trình thông qua đây thì con cũng muốn gửi lời xin lỗi bố mẹ con sau 15 năm con cũng nói ra được con xin lỗi bố mẹ rất là nhiều và điều mong mỏi bây giờ của con là muốn báo hiếu đến bố mẹ muốn được gia đình được kết duyên với tam bảo vì con cũng biết rằng chỉ có pháp của phật mới cho con cho chúng con bớt khổ vượt qua được các khó khăn sầu não ở trong cuộc sống và pháp của Phật đã cho con được quay lại trở lại làm người về chuyển hóa về môi trường xung quanh của con thì trước kia thì con chính vì con xa ngã như vậy nên là con không được sự tin tưởng tôn trọng của chính gia đình mình con lúc đấy con nóng tính và dễ sân hận cuộc sống của con lúc đấy không có một cái định hướng nào rõ ràng cho mình cũng như không quan tâm đến gia đình đến vợ đến con lúc đấy con chỉ ham thú vui của bản thân bạn bè mà con không có định hướng sau này cho tương lai mình phải làm gì mình phải tiết kiệm tiền để làm gì làm gì và lúc đấy là con luôn có một cái tư tưởng rằng là số phận này có được sắp đặt cả rồi đời này mình chả sống được bao nhiêu lâu mình cứ chơi gì thì chơi đi rồi mình thích làm gì thì làm đi không cần phải nghe ai mà cứ bản thân mình thấy vui là được à, sau khi con tu học thì hiện tại thì con đã hết hẳn những suy nghĩ hại người hại vật con không còn bạo lực khi người tính tình con thì đã ôn hòa hơn rất là nhiều con biết nhẫn nhịn con không đi đến những điểm ăn chơi ngày xưa con chăm chỉ làm ăn con không suốt ngày cắm mặt vào điện thoại hay là máy tính nữa và con đã được gia đình tôn trọng và tin tưởng nhiều hơn biết no cho mọi người biết quay lại nhìn lại bản thân và cái tâm báo hiếu của con đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều và đặc biệt là con đã có một sự chuyển hóa về công việc sau khi con tu tập một thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 thì ờ, lúc đấy thì có một tổ chức hiệp hội thực tập sinh ở, ở thế giới đến công ty của con kiểm tra giấy tờ đột xuất à, thấy công ty trả tiền lương của con không đúng thấy ít hơn với mức trung bình thì họ đã yêu cầu làm lại sổ sách và toàn bộ tiền lương của con đã được điều chỉnh trước kia của con cao nhất là khoảng 26 triệu một tháng thì đến hiện tại của con đã được ổn định hơn rất là nhiều đều là 29 triệu một tháng à, con sang Nhật theo diện là thực tập sinh 3 năm khi chuẩn bị kết thúc 3 năm thì con sẽ có một bản hợp đồng mới có thời hạn là 2 năm à, trước đó thì con có nói chuyện với giám đốc là tôi muốn lương của tôi thấp nhất là 40 triệu một tháng thì giám đốc của con mới nói là hơi cao và tỏ vẻ tôi không đồng ý thì trước khi ký hợp đồng thì bên công ty công nhân và một bên thứ ba có ngồi lại để bàn bạc đưa ra một cái hợp đồng mức lương và các tài khoản ưu đãi thì lúc đấy là con đang trên đường về công ty để vào cuộc họp trên tàu điện ngầm thì con lúc đấy con có nhớ đến bài kinh tam bảo cầu an con lúc đấy con khởi tâm lương tựa tam bảo con mở điện thoại và đọc tụng ngay trên tàu sau đó thì con có hồi hướng thêm cho con những, gặp được những cái duyên lành ở trong cuộc họp và thật sự là rất là nhiệm màu khi công ty của con đã chấp nhận với mức lương là 45 triệu ngoài sự mong đợi 40 triệu trước đây của con và được hưởng tất cả các ưu đãi như là lương thưởng tăng ca các ngày nghỉ phép và sau khi tu học thì đôi lần con có gặp con có bị bắt nạt tại nơi làm việc họ đã có cầm hung khí lên để dọa đánh con nhưng mà lúc đấy con đã biết bình tĩnh hơn con đứng lại và xin lỗi họ và con nói rằng là con muốn kết thúc công việc thì tất cả cả hai sẽ nói chuyện thì con muốn là sẽ có một cái thời gian để cả hai bình tĩnh hơn nhưng mà lúc đấy họ vẫn cố tình để mà ờ, cố tình gây sự với con thì con vẫn tiếp tục xin lỗi họ sau đấy thì con thấy tình hình nó không giảm xuống thì con đã rời đi và báo cáo lên công ty rằng là con muốn chuyển chỗ làm à, giám đốc của con thì đã thoải mái hơn rất là nhiều biết giúp đỡ chúng con trong công việc quan tâm đến đời sống của chúng con và cũng à, thường xuyên có những buổi đi ăn cơm chung à, một điều rất là đặc biệt là sau khi tu học tự nhiên tất cả những bạn nhậu sau khi tu học được khoảng một tháng rồi thì tự nhiên tất cả những bạn nhậu bạn xấu không còn một ai liên lạc đối với con nữa cuộc sống từ chỗ đi làm về nhậu nhẹt say xỉn rồi gọi điện về nhà cãi nhau với vợ con cãi nhau với gia đình cắm mặt vào cái điện thoại vào cái máy tính đến tận đêm khuya thì con đã chuyển hẳn sang là ngày đi làm tối về sắp xếp thời gian tu học Phật pháp và tất cả những người quen họ hàng thân thuộc của con đã có một cái lòng tin rất là tốt đối với con và con đã cải thiện được các mối quan hệ trong gia đình con cũng rất là mừng tại vì sau một thời gian con tu học thì bố mẹ con cũng đã biết đến là làm cơm và cúng cơm chay cũng muốn hướng cho em trai con về chùa để à, dự khóa tu mùa hè nhưng mà do dịch nên là vẫn chưa được về về phần chuyển hóa tâm linh thì con hầu như là con không từ lúc tu học là con không bị thế giới tâm linh tác động thì con đã được uh, cuộc sống của con đã được uh, an ổn trở lại bình thường ạ thì uh, con kính bạch trên sư phụ nhờ biết tới Phật pháp mà con đã được làm lại cuộc đời con xin thành kính chiên trên sư phụ trên trên cô chủ nhiệm đã tạo ra một môi trường tu học cho hàng Phật tử chúng con để chúng con được tu tập hết khổ. Con xin cảm ơn các đạo hữu dù đã ở xa nhưng mà vẫn luôn sẵn sàng sách tấn là giúp đỡ nhau tu học Phật Pháp. Con cũng mong rằng mình sớm có được cơ hội về chùa, gặp sư phụ, gặp cô chủ nhiệm cùng với các đạo hữu.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 Thì giờ này chúng con xin kính thỉnh trên Sư Phụ sẽ có đôi lời chỉ dạy đến Phật tử Trương Phi Hùng cũng như toàn thể chúng con ạ. Chúng con kính thỉnh Thầy ạ. À, Sư Phụ nghe à, Phật tử Trương Phi Hùng tâm sự về cái nhân duyên à, từ trước rồi đến khi biết Phật Pháp rồi tham gia vào đạo tràng Phật tử xa xứ sư phụ rất là vui vì thấy con có cái sự chuyển hóa rất là tích cực đó, từ một người ăn chơi à, mà khiến cho cha mẹ rất buồn khổ thì bây giờ con đã sống tốt hơn có trách nhiệm và đặc biệt nhất là chính con cảm nhận được cái, cái nghiệp xấu của con nó chuyển hóa ở đây sư phụ nói với trương phi hùng và tất cả các phật tử rằng chúng ta sinh ra trong đời này không có ai là ra ngoài nghiệp cả đâu. Nghiệp nó tác động và chi phối đến tất cả mọi mặt đời sống của chúng ta. Nghiệp nó sinh ra chúng ta từ thân tướng cho đến hoàn cảnh sống, cho đến cả tâm tính của mình. Tất cả nghiệp nó sinh ra đó. À, cho nên ngay các mối quan hệ của chúng ta cũng chịu chi phối của nghiệp. Cho đến đồng lương của các con nằm trong phúc nghiệp của các con đó. đó chứ không có cái gì ra ngoài. Và đây Sư Phụ nói kể cả đến miếng cơm mình ăn cũng nằm trong phúc báu nghiệp của mình đấy. Thế cho nên nếu chúng ta chân thật tin Tam Bảo, chân thật tu tập, mà tu tập sâu vào trong tâm, nhìn vào tâm mình, sửa tâm mình thật, thì chắc chắn nghiệp của mình nó phải chuyển. Khi nghiệp nó chuyển từ xấu thành tốt, thì cái hoàn cảnh của mình nó sẽ tốt dần lên cho đến kể cả cái việc mà người ta muốn ác hại con, muốn bắt nạt con cũng sẽ không thể bắt nạt được nếu mình có đủ phước báu, không thể bắt nạt được. Thế cho nên tất cả thì qua câu chuyện của Trương Phi Hùng thì Sư Phụ muốn khẳng định lại để tất cả các Phật tử Đạo Tràng Sa Sứ chúng ta, các con tin chắc cái nhân quả nghiệp báo mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Sống ở trên đời này chúng ta phải tu tập để dừng những nghiệp xấu, chuyển hóa nghiệp xấu thành nghiệp thiện lành và nghiệp thiện lành sẽ đem lại hạnh phúc an vui cho chúng ta và sau này chúng ta còn tu cái nghiệp thanh tịnh nữa để đắc được giải thoát đó thì một lần nữa sư phụ chúc mừng cho phi hùng cũng như chúc mừng tất cả các phật tử đạo tràng xa xứ chúc các con tinh tấn và tin sâu tam bảo để tu tập nhé Dạ vâng, chúng con xin thành kính tri ân Sư Phụ vì những lời chỉ dạy rất là ý nghĩa, sâu sắc và thiết thực vừa rồi. Và ngay sau đây, chúng con kính thỉnh Sư Phụ cùng toàn thể đại chúng sẽ cùng lắng nghe câu chuyện chuyển nghiệp về giấy tờ và công việc do Phật tử Bùi Thị Hải Anh hiện đang sinh sống và làm việc ở Đức.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 À, con tên là Bùi Thị Hải Anh pháp danh là Hạnh An à, con sinh năm 1997 hiện con đang à, học tập và sinh sống tại Đức à, con sang Đức được khoảng à, gần một năm rưỡi ạ à, con à, quê con ở Việt Nam thì là con ở uh, uh, Hưng Yên hôm nay thì uh, nhân duyên thì con được uh, con xin được chia sẻ câu chuyện linh ứng nhiệm màu từ Phật pháp của con qua việc uh, chuyển hóa giấy tờ chậm nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và đời sống của con à, ở Việt Nam thì ờ, con học ừ, tại trường cao đẳng y tế à, ở trong thành phố Hưng Yên con à, sau khi là con học xong 3 năm con tốt nghiệp um, y tá thì con có được uh, nhận bằng tốt nghiệp và ngay sau đấy thì là con uh, đi học tiếng Đức 7 tháng và con uh, thi đỗ được uh, uh, bằng tiếng Đức uh, B1 và con uh, uh, để con đi uh, để đạt điều kiện thứ nhất để con đi sang Đức thì uh, trước khi mà đi sang Đức thì là con có đăng ký và nộp tiền cho một uh, trung tâm ở trên Hà Nội thì con có đăng ký với cả ý nguyện của con là à, con mong muốn là bằng tốt nghiệp của con thì bằng tốt nghiệp à, điều dưỡng của con thì à, con sẽ được à, nước Đức công nhận một phần và sau đó là con sẽ được um, nhận vào làm việc tại hội chữ thập đỏ của Đức thì con biết là bình thường thì là uh, nước ngoài ở, ở nước ngoài thì uh, sẽ không công nhận uh, bằng tốt nghiệp của công nhận hoàn toàn 100% bằng tốt nghiệp của y tá thế nhưng mà người ta sẽ công nhận là và ví dụ như là 70% là của những cái môn ở Việt Nam mà mình đã học rồi và 30% còn lại thì mình sẽ học nâng cao những chuyên ngành mình còn thiếu ví dụ như là phẫu thuật ở trong à, ví dụ là làm à, y tá phụ tá ở trong phòng phẫu thuật chẳng hạn thì uh, à, uh, ờ, con có ý nguyện con có à, nói với cả trung tâm và trung tâm cũng đồng ý trung tâm cũng hướng cho con là đến à, nộp cho con vào cái à, hội chữ thập đỏ ở bên nước này thế nhưng mà giấy tờ của con um, trì trệ kéo dài từ uh, tháng 11 năm 2019 công thì đến à, tháng 1 năm 2020 thì công ty gọi cho con bảo là con không thể nào mà ừ, ở Đức ấy, người ta sẽ không công nhận bằng cho con và con sẽ phải là con sắp hết hạn cái bằng tiếng của con rồi nên là con phải ngay lập tức là con bay sang à, Đức để con học lại cái chương trình 3 năm cái chương trình 3 năm của Đức ở đây có nghĩa là con sẽ sang với Đức con à, sẽ phải học và thực tập ừ, ở ừ, các bệnh viện trong vòng 3 năm và lương lương bình thường của một uh, thực tập viên bên đây thì nhà, được nhà nước hỗ trợ cho là khoảng ờ, một nghìn ơ thì bằng 27 à, triệu đấy là tiền ờ, khi mà mà bọn con chưa đóng thuế thì là được như thế thế nhưng mà nếu mà con được công nhận bằng thì con chỉ phải việc học 6 tháng thì trong một năm đó thì lương sẽ được ờ, nhận là uh, gấp đôi là gấp đôi là có nghĩa là 2.000 nghĩa là 50 triệu ấy. Thế nhưng mà uh, trung tâm bảo con là không thể nào công nhận bằng và con phải ngay lập tức mà con bay sang Đức để học cái chương trình 3 năm kia không thì cái bằng tiếng của con nó sắp hết hạn rồi. Thế là tiền thì cũng đóng cho trung tâm rồi, bố mẹ cũng đổ hết tiền cho con gái để đi đóng tiền vào trung tâm rồi mấy trăm triệu như thế thì không thể nào mà con bỏ được mà con chờ thì con thi lại tiếng mà tiếng Đức thì bình thường đối với các bạn nào mà học thì cũng biết rồi nó rất là khó thi rất là nhiều lần thì mình may mắn thì mình thi được đỗ luôn thì mình phải cố gắng để mình đi chứ không thi lại thì cũng tốn tiền nữa thế là khi mà con đi sang đây thì uh, có một uh, cô bên đây thì là cũng là nhân viên của cái trung tâm ở Việt Nam thì là người môi giới con cứ gọi là người môi giới ở bên Đức này thì là chính là những cái người mà chăm sóc bộ cho bọn con ở bên Đức này thì là đứng ví dụ bọn con có trục trặc giấy tờ gì thì sẽ lo bọn con thế xong cô có hứa với con là thôi cứ học đi học một tháng thôi là chuyển sang cho học cái chương trình kia thì bây giờ học nhanh cái chương trình kia thì vào cái chương trình đấy thì nhanh giả lợi cho bố mẹ ở nhà bố mẹ đỡ phải vay mượn ngân hàng lâu dài thế là con cũng tin con cũng đi học con cũng đi học và đi làm nhưng mà học những cái con đã học rồi con cảm thấy là rất là chán nản xong nhiều lúc về xong nghĩ thấy ôi sao cuộc sống chán thế không không một cái chuyện gì thuận lợi cả rồi uh, cô cứ hứa cứ hứa và cho đến khi mà uh, tháng đến uh, tháng 3 năm nay tháng 3 năm 2021 năm nay thì con cũng hỏi lại cô con cũng nhắn tin nhưng mà cô không trả lời cô nhất quyết là vẫn phải bắt con một mực bắt con là phải học theo cái chương trình 3 năm này không cho con vào hội chữ thập đỏ nói xấu cô nói hội chữ thập đỏ không ra cái gì bảo con là không lên là đi bước chân vào đấy trong khi hội chữ thập đỏ này con biết là uh, làm việc làm thiện xong rồi là một cái hội chữ thập đỏ lớn của bên Đức đấy làm, làm sao mà người ta có thể lừa người được mà cô bảo như thế nhất quyết cô không chuyển cho con xong rồi cô bắt con là phải ở lại chứ không thì bây giờ nếu mà con đi con chuyển con đi khỏi cái viện này rồi con đi khỏi rồi thì con chuyển sang hội chữ thập đỏ sẽ mất mặt rồi con có nhân duyên được uh, biết đến uh, uh, đạo tràng Phật tử xa xứ của Đức thì uh, ngay từ những ngày đầu đạo tràng được mở ra thì con có đăng ký nhưng mà con không hiểu sao mà <laughs> mình không có nhân duyên con không uh, không thấy uh, uh, ai check tin nhắm hay là hay là chấp nhận cho mèo của con đăng ký thế là con cứ chờ thôi con uh, con lai trang của chùa trang của cô Yến uh, rồi là ừ, trang của câu lạc bộ tuệ um, trang của câu lạc bộ tuệ tâm xong rồi uh, con thấy các cái đường link chia sẻ con lại vào một lần nữa con uh, đăng ký và con đã được uh, chị uh, đạo tràng trưởng chấp nhận thì uh, trước khi uh, kể tiếp thì con xin chia sẻ một chút là con có biết đến uh, chùa Ba Vàng vào con không nhớ rõ nhưng mà vào khoảng năm 2000 cuối năm 2016 khi con đang học à, năm 2 của cao đẳng tại trường y tế Hưng Yên thì à, con có duyên cùng với à, câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng thành phố Hưng Yên được rất là nhiều lần về chùa tu học và rồi thầy tổ chức cho chúng con những cái thời khóa rất là bổ ích rồi uh, con cũng rất là vui vì trước tiên là khi mà bản thân con là về chùa thì bình thường con rất là ngang con ờ, con không láo với bố mẹ thế nhưng mà ví dụ mà bố mẹ con mắng ấy bố mắng con hay gì đó con không bao giờ con uh, con con con không chịu nhận đâu con ngang con giận bố con một tháng hai bố con không có nói chuyện với nhau nhưng mà con khi mà con biết đến thầy con biết đến chùa để con biết là yêu thương bố mẹ nhiều hơn con ờ, biết yêu thương các em nhiều hơn thể hiện tình cảm ra bên ngoài biết nói lời yêu thương đến bố mẹ quan tâm chăm sóc <clears throat> ông bà bố mẹ rồi uh, <clears throat> rồi là biết đến <clears throat> Phật pháp con cũng bảo mẹ con là con có đi lên chùa con xin ở lại làm công quả sau khi mà à, kết thúc à, à, thì con ở lại thì con thấy là sau khi cái um, khóa con làm công quả về thì rất là nhiều may mắn <laughs> rất là nhiều lợi ích đến với cả con không những bản thân con mà là gia đình con thì uh, sau khi tốt nghiệp thì con lại lên Hà Nội con lại cô duyên được uh, về chùa với cả câu đồng hành cùng với cả câu lạc bộ tuệ tâm về chùa tu học bát quan trai giới rất nhiều lợi ích đi đến đâu là may mắn đến đấy rồi um, cuối cùng là khi mà con sang đây hàng ngày thì uh, uh, khi mà được uh, tham gia vào uh, đạo tràng Phật tử xa xứ Đức thì được uh, chị đạo tràng trưởng hướng dẫn rồi con uh, con xem được các uh, video rồi uh, lời dạy của thầy của cô là từ trước rồi thế là chị các anh chị là nói cho uh, sách tấn rồi chị dạy lại cho con rồi hướng dẫn cho con tu tập là con đang tu à, con tu tập chuyển hóa theo bài số 8 hàng ngày mặc dù là uh, làm thực tập sinh bên đây một ngày thì bọn con phải làm việc 8 tiếng ví dụ như là một à, buổi um, con phải làm nếu mà ca sáng thì sẽ phải làm từ 5 giờ 30 đến 2 giờ chiều hoặc là ca chiều thì từ 1 giờ đến 10 giờ đêm nhưng mà uh, con cũng ờ, con luôn có một lòng tin tưởng ở Phật pháp là có tu có chuyển nghiệp chính vì vậy đây là hàng ngày thì vua vua bận vua có thời gian để tu cớ gì mình không có thời gian thế chính vì thế nên là con cũng hàng ngày con cũng ờ, dành thời gian ra vừa tu bài số 8 song song cùng với đó là con tu bài an cư kiết hạ và con cũng hồi hướng hơn nữa là một việc đặc biệt là con à, cũng sau đó thì con cũng hồi hướng tác phước cúng dường cho à, các cái việc mà con mong cầu chính vì vậy mà đến à, ngày hôm qua thì là hội chữ thập đỏ thì có hẹn con là đến buổi phỏng vấn thì là con đến phỏng vấn thì là ngồi ngồi trước ờ, ba giám đốc rồi là uh, nhân viên uh, uh, trưởng phòng nhân sự con ngồi con rất là run con bảo không biết là bây giờ mình phải làm run thế này xong rồi tiếng sợ ở nhà thì ví dụ đi viện nói lưu loát thế rồi xong đến run không biết nói cái gì thì sợ bị người ta đánh chuột nên là trước khi đi buổi sáng ra trước khi đi thì con có bạch Phật là Phật gia hộ cho con để con có một bài hôm nay con phỏng vấn thật tốt thì trên có mong đợi của con là con đến của buổi phỏng vấn thì diễn ra trên mong đợi và con cũng không nghĩ là hôm qua là con được ký hợp đồng luôn với hội chữ thập đỏ đâu thế là hội chữ thập đỏ ký luôn hợp đồng với con thì uh, người ta uh, thì uh, giám đốc cũng có bảo là khi mà con ký hợp đồng với hội chữ thập đỏ rồi thì cái bằng tốt nghiệp của con thì hội chữ thập đỏ người ta sẽ tự khắc là uh, lộp ra dạ, con lộp hết giấy tờ cho họ xong bắt đầu họ sẽ uh, lộp lên uh, sở y tế của Đức sau đó là công nhận cho con trong thời gian sớm nhất bình thường thì uh, con con được nghe nói là con có được cái cái cô môi giới về đây cô có nói là bình thường cái bằng tốt nghiệp ấy thì phải công nhận trong thời gian 9 tháng 6 tháng đến 9 tháng rất là lâu nên nên chính vì thế nên là cô cứ bắt con ở lại đây ở lại cái viện cũ này ở lại cái uh, bệnh viện cũ này để con thực tập thế nhưng mà khi mà con uh, xin vào hội chữ thập đỏ thì người ta nói là chỉ có đến có từ 1 đến 2 tháng thôi là con đã uh, được công nhận bằng rồi và bắt đầu ờ, từ tháng nhận con từ tháng sau là con đã bắt đầu được ờ, đi làm việc tại hội chữ thập đỏ rồi và cái bằng của con là uh, sau đó hai tháng là sẽ được công nhận và con chính thức là bước vào là một uh, nhân viên chính thức ở trong hội chữ thập đỏ thì uh, Ờ, cùng với cả trong cái hợp đồng đấy thì là lương lương con một phát là tự tự nhiên là con thấy là ui sao trên cái sự mong đợi của mình lương lại cao như thế này được uh, được 50 triệu nhưng mà đấy là lương trước thuế rồi là mình à, chỉ cần phải học trong khoảng thời gian một năm thôi mình được rút ngắn thời gian rất là nhiều và được làm việc trong một cái môi trường rất là năng động nữa còn một à, việc nữa là trên sự mong đợi của con nữa là khi mà con được à, con con con xin việc vào đó thì à, con có ý định là con đang à, con con có ý định là thi bằng lái xe ở Đức thì à, giám đốc tự hỏi con con con chưa đề cập đến thì giám đốc hỏi con và bảo là à, sắp tới thì là sẽ đăng ký để cho con học và à, hướng nhờ nhân nhờ nhân viên khác là đưa con đi chứ bình thường bằng lái xe bên đây thì rất là đắt thì gần 100 triệu lận thế là uh, nghĩ đầu tiên nghĩ nếu mà bản thân mình của mình thôi thì tiếc tiền lắm không dám đâu nhưng mà thôi cũng cắm răng để đăng ký thế nhưng mà ừ, hội chữ thập đỏ đấy cũng uh, tạo điều kiện cho con để uh, hỗ trợ cho một phần để ở trong cái bảng lái xe của con nữa thì qua câu chuyện của con thì uh, không những là um, con cảm thấy là không những là bây giờ có mới được, được chuyển nghiệp mà từ khi biết đến chùa con cảm thấy may mắn khi được biết đến sư phụ cùng uh, cô Yến ấy đã uh, giúp đỡ cho chúng con, tạo điều kiện cho chúng con tu tập um, thứ nhất là trong mùa Covid, thứ hai là trong cái hoàn cảnh xa như thế này mà cũng chúng con cũng được ừ, tu học cũng được uh, lúc nào cũng được uh, hướng về thầy cô uh, và qua cái uh, qua cái uh, video này thì con cũng mong là nếu mà bố mẹ con mà có xem được cái video này con cũng bảo mẹ con hôm nay con sẽ được phát trực tiếp rồi thì uh, con mong là bố mẹ của con sẽ hiểu con và cùng con là tu học Phật Pháp, biết đến Phật Pháp.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 Và qua đây chúng con cũng xin được thành kính cung thỉnh trên sư phụ sẽ có đôi lời chỉ dạy với Phật tử Bùi Thị Hải Anh ạ. Ừ. Qua câu chuyện của à, Bùi Thị Hải Anh, à, Hải Anh còn rất là trẻ, à, sinh năm 1997 hả? À. Đấy, thế mà con thì được cái duyên biết đến Phật Pháp từ khi con ở trong nước, con à, theo với câu lạc bộ tuổi trẻ của chùa, về chùa sinh hoạt rồi được à, gần gũi chư tăng rồi gặp được à, cô chủ nhiệm từ lúc còn ở trong nước rồi đấy là cái thiện duyên của con cho nên khi mà con đủ duyên đi sang đức á, thì con từ cái đó con đã biết kết nối để đăng ký gia nhập vào đạo tràng phật tử xa xứ thì sư phụ nghĩ rằng là hải anh có cái thiện duyên nhé vì con còn trẻ mà con có cái, cái nhân duyên thế là cái rất tốt nên thì nếu mà con tin sâu tam bảo và con tích cực tu tập thì sư phụ tin rằng những cái chướng ngại của con nó sẽ chuyển hóa nhanh nữa và nó sẽ tốt nữa con ạ. Đấy, ở đây thì sư phụ muốn nói là chúng ta một lòng tin sâu tam bảo. Các con nhớ Đức Phật nói không bao giờ sai và cuộc đời của chúng ta thuận lợi hay chướng ngại hầu hết đều là do ác nghiệp của chúng ta đấy hoặc là thiện nghiệp chúng ta nó gây ra. Thế cho nên bây giờ chúng ta tích cực tu tập thì nó phải chuyển không thể nào không chuyển được. Các con tinh tấn, tu tập thì nghiệp nó sẽ chuyển và những cái điều tốt lành nó sẽ phải đến. Đó là giá trị của Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp là cải hóa thế gian. Ai mà giác ngộ được cái giáo lý về nhân quả nghiệp báo này, á, họ tin sâu được, họ tu tập thì bản thân họ tốt, môi trường của họ tốt và như vậy các con thấy là cả thế giới này sẽ tốt. Chính lẽ đó cho nên Sư Phụ mong muốn làm sao nhiều người được biết đến Phật Pháp à, kết duyên với Phật Pháp từ sớm, từ trẻ, như Hải Anh thế này, trẻ hơn nữa, nghe không? và cho mong là sao các Phật tử xa xứ, các con ở nước ngoài cũng thế sẽ là những cái hạt nhân để lan tỏa giá trị Phật Pháp. Mà muốn lan tỏa thì chính các con phải có đức tin, bản thân các con phải tin đã, nghe không? mình tin rồi chính mình phải được chiêm nghiệm những cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp. À, hiện nay thế giới này thì có thể khoa học người ta còn nhiều cái ngờ vực nhưng chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta đã trải nghiệm và chúng ta tin chắc Phật Pháp là như vậy. Lời Phật nói không bao giờ sai. Không? Chúng ta cứ y lời Phật dạy, thực hành đúng như Pháp Phật, chắc chắn chúng ta sẽ được những điều tốt đẹp. Đó là sự thật. Nhớ thì Sư Phụ chúc cho Hải Anh à, và chúc cho tất cả các Phật tử xa xứ à, một lần nữa vững lòng tin với Tam Bảo để chúng ta xây dựng Phật Pháp ở thế gian này. Nha. Vâng, chúng con xin thành kính tri ân Sư Phụ với những lời chỉ dạy dành cho Phật tử Bùi Thị Hải Anh cũng như là toàn thể chúng con. Và chúng con kính bạch trên Sư Phụ qua những câu chuyện chuyển nghiệp của các Phật tử và những lời chỉ dạy của Sư Phụ. Chúng con thấy thật đúng là Phật Pháp cao sâu rất nhiệm màu, ngàn muôn ước kiếp khó tìm cầu. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ hết sức chân thành của các Phật tử. Mong rằng từ những lời chia sẻ của các Phật tử, chúng ta luôn giữ tâm tịnh tín đối với Tam Bảo, tinh tấn tu học Phật Pháp để gặt hái được nhiều phước báo, chuyển hóa các nghiệp khổ của bản thân và gia đình mình. Một lần nữa, xin để chúng hãy dành một tràng pháo tay để cùng tùy hỷ và tán thán các Phật tử của chúng ta. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Hôm nay, các Phật tử một lòng đối trước Sư Phụ và Đại Tăng tha thiết bạch thỉnh Sư Phụ chứng minh ra mắt đạo tràng để các Phật tử được tinh tấn tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ và Đại Tăng Chủ Ba Vàng để hiện đời này được tích tập các phước báu, những duyên lành ngày thêm tăng thượng. Sau đây chúng con xin kính thỉnh Sư Phụ đặt tên cho năm đạo tràng Phật tử xa xứ và ban bố cho các Phật tử những lời đạo từ để làm tư lương trên bước đường tu học Phật Pháp. Chúng con xin kính thỉnh Sư Phụ. Kính thưa đại chúng, vừa rồi chúng ta đã được nghe à, báo cáo của trưởng năm khu vực và được nghe những cái câu chuyện chuyển nghiệp của các Phật tử. À, Sư Phụ nghĩ rằng à, tuy là thời gian à, rất là ngắn thôi, nhưng mà cũng đem lại được một cái gì rất quý báu, cái lòng tin cho tất cả các con ở xa quê hương à, nhưng mà lại tin sâu được Tam Bảo. À, Sư Phụ thì cũng nghĩ thế này, à, ở thế gian người ta nói là à, nước chảy chỗ trũng, các con thì ở xa quê hương. Cho nên thực sự thì bản thân Sư Phụ và Chư Tăng cũng như là cô chủ nhiệm câu lạc bộ dành rất nhiều tình cảm cho các Phật tử xa xứ vì biết các con ở xa rất là thiệt thòi cho nên Sư Phụ cũng rất là quan tâm thường hỏi à, cô chủ nhiệm xem hoạt động của đạo tràng Phật tử xa xứ thế nào, các Phật tử tu học có tinh tiến không, có à, đủ lòng tin với Tam Bảo không, Wow. Thế thì ờ, Sư Phụ nghĩ rằng à, à, đạo tràng, câu lạc bộ là một cái chỗ dựa rất là tốt cho các con. Wow. nên thì à, một cái điều mà Sư Phụ rất mong muốn nghe là các con sẽ là những cái hạt nhân ở các nước để lan tỏa Phật Pháp trước hết là cho đồng bào người dân Việt Nam chúng ta ờ, thấy được cái giá trị của Phật Pháp thấy được cái cao quý của Phật Pháp và lợi ích của Phật Pháp. À đây Sư Phụ nói Phật Pháp là thiết thực và lợi ích. Có tu tập là có tăng trưởng phước báu, là có tiêu nghiệp, có chuyển hóa nghiệp. Cái đấy là sự thật. Giống như các con có bệnh, có uống thuốc là sẽ chuyển, nó sẽ bệnh nó sẽ chuyển. Thì Phật Pháp cũng vậy, có tu tập là có chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp thì từ xấu sẽ thành tốt và chúng ta sẽ được an vui nếu không có tu tập, không có duyên với Phật Pháp thì chúng ta rất là thiệt thòi. Cho nên đấy, tại sao Đức Phật nói một người đến chùa hay là đến trước chư Tăng chắp tay xá một xá cũng đã được cái duyên lành rất lớn trong nhiều kiếp rồi. Chính vì thế mà Sư Phụ mong muốn nghe không? cái đạo tràng Phật tử xa xứ này được phát triển mạnh mẽ, được lan tỏa trước hết là trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thế sau đó các con lại bằng cái ngôn ngữ mình đã học được của nước bạn đấy mình lại truyền bá truyền tải phật pháp sang ngôn ngữ của nước bạn để giúp cho chính cái người dân sở tại của xứ sở ấy người ta cũng biết đến phật pháp đấy là một cách lan tỏa sư phụ thì à, không giỏi <laughs> ngoại ngữ nghe không? thì phải cậy vào các con các con à, giỏi ngoại ngữ à, mình đã nói được tiếng của nước bạn rồi mình ở đó mình lại từ cái tư duy phật pháp mình hiểu được bằng tiếng việt mình truyền tải sang tiếng nước bạn để người bạn ở à, nước đó người ta hiểu được Phật Pháp, cái đó mới rất là quý. Vì Sư Phụ nghĩ đã nói rằng là Phật Pháp không phải dành riêng cho ai, mà Phật Pháp là của tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh khổ đều cần đến Phật Pháp. Cho nên chúng ta phải học, hiểu được Phật Pháp, hiểu sâu được Phật Pháp thì chúng ta mới lan tỏa được Phật Pháp. Và lan tỏa được Phật Pháp thì thế gian này bớt khổ. Đó là cái, cái lý tưởng của chư Phật các con ạ. Chư Phật là muốn cứu khổ chúng sinh. Và các con biết là nhân loại chúng ta hiện nay thực sự mà nói rất là cần Phật Pháp. Cho nên nói Phật Pháp cứu thế gian là như vậy. Sư phụ nói kể cả cái dịch Covid này như thế, và nó đều là ác nghiệp của chúng sinh đấy, của nhân loại. Nhưng mà với ác nghiệp này bây giờ phải làm thế nào để chuyển hóa? Phải tu tập mới chuyển hóa được, chứ không phải chỉ ngồi không đấy đâu. Các con biết đấy, mà kể cả thuốc và ừ, À, vaccine đi chăng nữa nhưng nếu không tu tập không thì nó khó chuyển hóa lắm nếu nghiệp còn thì bệnh còn dịch còn chưa hết được cho nên sư phụ nghĩ phật tử chúng ta hiểu được phật pháp thì chúng ta phải biết cái gốc của nó ở cái nơi nghiệp báo chúng ta phải tin sâu tam bảo và tinh tấn tu tập thì mới chuyển hóa thì hôm nay à, với cái đề nghị của cô chủ nhiệm câu lạc bộ cúc vàng tập tu lục hòa à, xin với sư phụ cho thành lập các đạo tràng Phật tử xa xứ. Thì bây giờ Sư Phụ sẽ đặt tên nhé, cho năm đạo tràng Phật tử vào mới. À. Thì như đại chúng đã biết, chúng ta từ đầu là một đạo tràng, cho nên à, Sư Phụ lấy tên là đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng. Thì các con biết rồi đạo tràng chính là cái bè để chúng ta cùng bước lên, à, cùng à, trèo qua cái sông sinh tử. Không? chúng ta qua cái sông lớn này sóng to gió lớn mà chúng ta không có được cái bè tự mình bơi một mình thì rất nguy hiểm không chắc đã bơi nổi có khi chìm ở giữa dòng thế cho nên phải có cái đạo tràng đạo tràng chính là một cái bè để các con có thể cùng nhau bước lên bè đấy kết lại và chúng ta trèo vượt qua được cái dòng sông sinh tử à, đi từ cái bến bờ bên luân hồi sinh tử này mà sang được cái bờ bên kia gọi là bờ giác ngộ giải thoát thì cái đạo tràng nó rất là quý sư phụ thì đã có kinh nghiệm thành lập đạo tràng từ lúc còn cư sĩ và cái đạo tràng đầu tiên của sư phụ thành lập là đạo tràng à, hiền trí đó ở hà nội à, cái đạo tràng đấy thì bây giờ cũng vẫn sinh hoạt và phát triển tốt có rất nhiều người từ đạo tràng đó mà mà phát tâm bồ đề đi xuất ra à, trở thành các sư thầy sư cô đấy. nên thì à, Hôm nay, Sư Phụ sẽ đặt tên cho năm đạo tràng. Nhé, và năm đạo tràng này đều có tên đầu là đạo tràng Phật tử xa xứ. Sư Phụ sẽ lấy tên khu vực sinh hoạt của các con làm tên cho đạo tràng của mình và phần cuối đều có cái đuôi là Chùa Ba Vàng. nhé. Thì đạo tràng thứ nhất ở khu vực Âu Mỹ, Sư Phụ đặt tên là đạo tràng Phật tử xa xứ Âu Mỹ, Chùa Ba Vàng. Xin đại chúng một tràng pháo tay. Đạo tràng thứ hai là đạo tràng Phật tử xa xứ Á Úc, chùa Ba Vàng, là khu vực Á và Úc, tức là châu Á và châu Úc. Đạo tràng thứ ba là đạo tràng Phật tử xa xứ Đức, chùa Ba Vàng, ở nước Đức. Đạo tràng thứ tư là đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật, Chùa Ba Vàng. Đạo tràng thứ năm là đạo tràng Phật tử xa xứ Hàn Quốc, Chùa Ba Vàng. À, như vậy là năm đạo tràng đã có tên đầy đủ. Phải Từ năm đạo tràng này, Sư Phụ nghĩ là giống như à, câu chuyện của Lục Tổ Huệ Đăng đấy, phải <laughs> không? một à, cánh bông hoa mà năm cánh nở vào vâng, thì đây năm đạo tràng này sư phụ nghĩ cũng là là năm cái hạt giống vào vâng, à, ờ, ờ, khắp à, các nơi ở ờ, trên cái quả đất này à, và từ đây sẽ lan tỏa rộng ra và vâng, các con sẽ là những cái hạt nhân để lan tỏa Phật pháp rộng rãi nhé và bằng những cái mình học được Phật pháp từ nơi chúng tăng mà, mà chúng ta lan tỏa giá trị Phật pháp đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài và lại đến với cả người dân nước ngoài nữa thì đó mới là cái mong muốn của sư phụ và cũng như của chư tăng thì à, sư phụ à, chúc năm đầu tràng phải không? hôm nay là à, khai sinh có tên rồi thì chúc tất cả các phật tử anh chị em trong đạo tràng à, hòa hợp với nhau sinh hoạt à, thường xuyên liên hệ với nhau kết nối và theo dõi cái chương trình tu tập của chùa chương trình hướng dẫn của sư phụ của câu lạc bộ để chúng ta tu tập cho thật là tốt và mọi người cũng sách tấn nhau, giúp đỡ nhau, à, cùng học Phật Pháp, cùng tu tập để chuyển hóa nghiệp của mình. À, chính mình sống an vui, hạnh phúc và mình lan tỏa cái giá trị Phật Pháp đến với mọi người nhé. Thì Sư Phụ chúc cả năm đạo tràng luôn tinh tấn và hòa hợp trong ngôi đại gia đình Phật Pháp Chùa Ba Vàng chúng ta. Dạ vâng. Chúng con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ vì những lời đạo từ vô cùng ý nghĩa. Xin chúc mừng các đạo tràng, đạo tràng Phật tử xa xứ Âu Mỹ Chùa Ba Vàng, đạo tràng Phật tử xa xứ Á Úc Chùa Ba Vàng, đạo tràng Phật tử xa xứ Đức Chùa Ba Vàng, đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Chùa Ba Vàng, đạo tràng Phật tử xa xứ Hàn Quốc Chùa Ba Vàng, Xin kính chúc các tân đạo tràng ngày càng phát triển, tinh tấn để hoàng truyền Phật Pháp rộng khắp muôn nơi. Một lần nữa xin để chúng anh dành một tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giã để cùng tuy hỷ và tán thán với các tân đạo tràng. Và giờ đây, chúng con xin kính mời Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, đại diện cho năm đạo tràng Phật tử xa xứ dâng lời tri ân tới trên Sư Phụ.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 Chúng con được học Phật, chúng con biết rằng chúng con phải đối diện với thuận duyên, nghịch duyên do những cái ác nghiệp hoặc là phước thiện chúng con đã tháo từ tiền kiếp. Đây là duyên thật là lớn bởi vì chúng con muốn vượt qua được cái dòng sông sinh tử như lời sư phụ chỉ dạy thì trên cái bè này của chúng con chúng con sẽ gặp rất là nhiều sóng gió bởi vì sư phụ đã chỉ dạy chúng con đi lên trên cái bè của đạo tràng mà vượt qua dòng sông cho nên chẳng có bè nào mà lại không gặp sóng gió chẳng có một người nào sang bờ bên kia mà lại không có trí kiên cường không có cái cái quyết tâm cho nên đây là một nhân duyên đối với chúng con cũng rất là thù thắng chúng con cũng khải bạch sư phụ yên tâm chị em phật tử chúng con một lòng vững chắc nương tựa vào tam bảo dù là nghịch duyên đến đâu chúng con cũng nắm tay nhau theo bước chân của chư phật theo bước chân của sư phụ cùng tăng đoàn đi trên con đường thanh cao, đi trên con đường hạnh phúc này. Hôm nay, Sư Phụ đã đại vì Phật tử chúng con mà đặt tên cho năm đạo tràng Phật tử xa xứ trong câu lạc bộ Cúc Vàng. Chúng con xin đầu thành, đảnh lễ tri ân tam bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng với lời phát nguyện.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 Chúng con xin trân trọng cảm ơn và mời cô an tọa. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Chúng con từng nghe cổ nhân có dạy, cha mẹ sinh ra thân mình, còn thầy tổ trao tuệ mạng. Hai ân đức ấy quả thật khó đáp đền. Tuy Sư Phụ không sinh ra thân mạng của các Phật tử chúng con, nhưng từ lời sư phụ mà các Phật tử mới được thừa hưởng gia tài quý báu mà Đức Thế Tôn để lại và thực hành các công hạnh Bồ Đề. Để tỏ lòng tri ân lên Sư Phụ, các Phật tử xa xứ trên khắp thế giới đã cùng nhau sáng tác và thể hiện một bài hát tri ân đến Sư Phụ. Sau đây, các Phật tử xin thành tâm cung kính cúng dường lên Sư Phụ. Chúng con xin kính thỉnh Sư Phụ cùng lắng nghe. nơi chim pháo Sư Phụ rất là cảm ơn các con đã hát và búa cho Sư Phụ và Chư Tăng cùng đại chúng ở chùa một cái nhạc phẩm rất là ý nghĩa. À, Sư Phụ thì cũng tự biết đó, mình à, còn phải tu rất là nhiều. Nhưng trong đời này thì Sư Phụ cũng nguyện à, sẽ là cái chỗ dựa để cho tất cả những người con Phật à, có lòng tin nơi Đức Phật gửi gắm cái tín tâm của mình để mà mình à, tiến tu trong đời này mình được lợi ích. Và Sư Phụ thì biết rằng à, các Phật tử ở xa mà rất là thiếu thốn cái tình cảm. Cho nên ấy, Sư Phụ cũng như là Chư Tăng và câu lạc bộ Cúc Vàng rất là muốn à, đong đầy thêm cái tình cảm đến cho các con mà cái tình cảm ở đây á, chính là tình cảm của Phật Pháp. Ờ, sư Phụ muốn đem một, một phần rất là nhỏ trong cái tâm từ bi vô lượng của Đức Phật à, đến với tất cả các con để các con cảm nhận được cái tâm từ bi, tâm yêu thương vô bờ bến của Đức Phật đối với tất cả chúng ta. Dẫu các con có ở xa như thế nào, nhưng các con hướng về Tam Bảo, hướng về chúng Tăng, thì các con vẫn kết nối được với chư Phật. Và Sư Phụ mong muốn các Phật tử xa xứ vào sẽ đem được hình ảnh của Đức Phật vào trong trái tim mình. Đức Phật sẽ đi với các con mãi mãi nhé, không những đời này mà muôn kiếp về sau. Chúc tất cả các con tinh tấn, năm đạo tràng chúng ta sẽ ngày càng phát triển nhé. Dạ vâng, chúng con xin thành kính tri ân những lời chỉ dạy của Sư Phụ Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chúng con nghĩ rằng hôm nay là một sự kiện trọng đại, là một nhân duyên thủ thắng đối với năm đạo tràng Phật tử xa xứ. Đây cũng chính là bước ngoặt đánh dấu đạo tràng chính thức trở thành một phần nhỏ trong mái nhà chung chùa Ba Vàng là đệ tử của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Chương trình ra mắt năm đạo tràng Phật tử xa xứ đã thành công viên mãn. Thay mặt cho quý Phật tử, chúng con xin thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ đã hoan hỷ quang lâm chứng minh cho chương trình ngày hôm nay. Chúng con xin kính chúc Sư Phụ Pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là bóng cây đại thụ che chở cho chúng con được nương theo tu học. Cũng xin chúc mừng các Phật tử trong các tân đạo tràng. Tuy ở rất xa nhau, chưa một lần gặp mặt, nhưng nhờ thực hành Pháp thật mãi mãi bên nhau, mong rằng quý Phật tử luôn hướng tâm về ngôi nhà chung ba vàng, nơi có sư phụ kính yêu, có tăng đoàn tu hành thanh tịnh, có các bạn hữu luôn tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp rộng khắp thế gian. Xin tùy hỷ công đức của quý Phật tử đang theo dõi và tham dự chương trình trực tuyến ngày hôm nay. Trong khi diễn ra chương trình, không thể tránh khỏi những thiếu sót kính mong quý Phật tử hoan hỷ lượng thứ và cảm thông. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Sư Phụ hồi hướng. Tất cả đại chúng chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem à, công à, đức à, này hướng về khắp tất cả tử và chúng ờ, sinh ờ, đều trọn ờ, thành Phật đạo.